nay à, tiếp tục mình đi với à, cây ép biết nha anh em mình làm à, được một em gò trắng 127 mét chạy vào cái góc vườn kia mới nhặt ra đây gãy cánh gãy sát nắp cánh đây chạy mép vườn cho nên mình vô mình lụm hơi mệt Đấy nhá vừa rồi mình mới đem à, một em à, cò cho kia à, nha anh em từ đây anh em 15 mét bây giờ mình tới mình nhặt cho anh em xem nha đây anh em tới con cò anh em 15 mét rồi đây rồi nó đúng này bắn ngay cái tất này này con cánh này nha chiên vào đây đây nằm ngay tại chỗ nha anh em mình vừa bê một con nữa nha anh em trên ờ, cái mỏm đá kìa 83 mét bây giờ mình lên mình ờ, nhặt nha vừa rớt xuống luôn á đây anh em cò ờ, trên mỏm đá này 83 mét nó ăn theo đàn bò bò người ta kìa ăn theo đàn bò nên nó đứng trên mỏm đá đứng đứng giường ớt về phía mình đứng nghe mép bớt đây nhưng mà tới uh, ờ, trường phía sau ha rộng ngay tại chỗ ok ha rồi hai em cò lên cây sầu ờ, đầu kia bên kia nha anh em đó Đấy. Ừ, ờ, mét bây giờ mình vô bên nhặt nha đây sầu đầu đấy nha anh em rất uh, gần góc luôn đó phải là đây cùng phải sáng. đưa còn ớt qua đánh đây đây quả là cũ rồi nha đưa phần ớt qua đánh đường tánh qua cổ này nha anh em nhỏ méo rồi ok Okay. mới vừa em à, em cò trên cây uh, sầu đậu đây nha anh em đậu có một mình nè đang rỉ lông rồi xuống nước đây cũng cỡ 40 à, mét nha ờ, rỉ lông rất miếng nước này mập rỉ cổ nha này anh em mình mới uh, vừa hạ em cò sắm ở ngọn keo ờ, mươi chín mét đây nha nó ờ, uh, rớt này này mình dưới đó bây giờ mình uh, xuống gầm lên nha anh em xem nha nhặt dạ, lại anh em đây mình uh, như đây như đây qua đây nha à, phía bên đây cướp ngay tại chỗ à, còn đợi sao nó ốm ừ. Okay. người hàng của em có lửa nên à, cái à, đường dây điện nghe nha anh em 89 mét bây giờ mình qua mình đặt nha đây anh em ờ, đường dây điện này của lửa mình đánh ờ, mới rớt thôi đây nha này xuyên đất ờ, đánh dây bữa mì việt trên à, đám keo đây nha anh em bây giờ mình vô mình nhặt nó đem rộng quá là không biết à, bao nhiêu mét hết không có à, hai chục thôi mới rớt này cô mình nhặt đây ha. Chà, gì có to Ôi, hồi già hết cỡ rồi Đảo làng luôn là bự nha anh em rồi ok